Ok và hello xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Vanh MC đây Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh... Ai, trời sáng rồi vâng. dậy nó mỏi quá Ủa. Đi sao lại ổn thế nhở Trời gì mà chán đời thế này Ôi, Trời mây nhiều đấy nhỉ Đang chẳng uhm, Chắc là hôm nay mình sẽ xem làm gì nhỉ Cái ngôi nhà của mình nhỏ quá ta Vanh thì mới chuyển đến đây mà Vanh mới đến mà nhà đã được nhà băng mình rồi Không được, thế này mình sẽ phải xây nhà to hơn nhà Vanh <laughs> Vậy mình ở đây lâu rồi mình giàu mà Ôi thôi chết rồi, kim cương Mới quay về làng cũ hết sạch kim cương rồi Có mỗi thức ăn với lại cái gì đây Táo vàng à Ui, cúp Mấy cả kiếm à Mình đang cần một chút gọi là cái gì ta À mình đang cần uh, cái dìu cái dìu cái dìu cái dìu Ê, hay hay bây giờ sang nhà vanh mượn dìu hoặc là À, ở uh, sang nhà vanh mượn dìu đấy không xin vanh ít kim cương không đi chặt gỗ mình muốn xây nhà bằng gỗ hơn xây nhà bằng đá nhìn nó cứ dị dị sao ê vanh ơi ê ê hả? ê hả? ui sớm nhở cho tôi vào nhà nhờ cái được không ok vào đi ui rồi ông cần à... gì ông cần gì đây ui máy chim luôn à ừ. xịn nhờ mới mua xịn mà ui thế hôm nào à, à, oh. thiết kế cho tôi được cái này một okay. cái này không ok hôm à, nào okay. tôi qua tôi thiết kế cho ok ok ok hôm à, qua đây làm gì đây mà mà ông mà ông có kim cương cho tôi vay ba cục cường á ba viên ba viên à có không ạ tôi có đây tôi chỉ có mỗi ờ, vàng với sắt thôi ui trời ơi vàng với sắt thì không gì chặt bao giờ mới xong tôi đang cần xây nhà rất là to siêu to siêu khổng lồ nên là tôi muốn là ờ, đi sang đây mượn ông ít kim cương để về làm cái diều nhưng ông kim cương à không ông có tôi, nhiều tôi không? tôi cũng đang định đi mai đây ông đi mai không ờ, đi mai á ừ, đi đi đi, đi, Ôi, đi nhưng mà ông có gì đây ông có gì đây đây là mấy cái thí nghiệm mới của tôi cái đấy để để để khi nào đây ông à, cầm thôi, ông thôi, ông cầm lấy một bộ đi thế đi đi, đi thí nghiệm thôi kệ kệ kệ không không cầm nữa chúng ta đi thôi chúng ta đi ừ. thôi kệ đi tôi tôi mặc bộ quần áo ok ok ông có kiếm chưa có rồi thí nghiệm của ông thì thôi kệ đi chúng ta đi đi mai đi đi đi đi sang đi um, đường nào nhỉ đây đây đây đây thường thường tôi ở làng này thì tôi sẽ chỉ ông đi sang bên này bên này cái chỗ này là nhiều kim cương lắm tôi còn biết một chỗ nhiều kim cương đại đại tôi tí là tôi ừ. lấy thức ăn đã tôi đói rồi mới sáng đây đây đây, thức ăn đây thức ăn đây có cả táo vàng đây Uầy. gì chứ riêng cái này tôi không có thiếu luôn giàu thế ông có cả táo vàng luôn ừ, này cho trong 16 quả rồi đi đi sang đây nuốt táo vàng ôi nói chung là tôi giàu mà tôi hôm nay tôi định xây một cái nhà siêu to siêu khổng lồ nhưng vấn đề thiếu kim cương chúng ta sẽ đi sang bên này tôi biết một chỗ có nhiều kim cương hơn cơ nhưng mà các bạn chửi chết không dám vô đấy đâu đâu đúng không biết ở đâu kho báu của núp kho báu của núp kho báu của núp á Uầy. Ừ, núp có kho báu mà nhưng mà nhưng mà tôi tôi chắc tôi sẽ không dẫn ông đi lấy kho báu của núp đâu bao giờ núp trở về ngôi làng của chúng ta thì tính sau Uầy. à ông ơi ông có có gì trên à? kia rồi ông Ông Ui, thấy không? Tôi nhìn thấy gì đâu đó. Chưa thấy gì cả. Còn đang Đây, đi ông, ông đi qua bên này à? Tôi thấy một Ôi. Ờ. cái tháp. Ờ, tháp á? Ừ. Ôi, tháp Hexit à? ui đây. Wow. Đi. Đây đi đi, đi. nhanh lên. Ui. Nhanh lên, nhanh lên. Ui, quả tháp gì mà ui, cao vậy. Wow. To. Cái này tôi nghĩ Ui. là to cho bá luôn. Không, không Ui. nếu nếu nếu mà tôi nghĩ là đây à có bảo quả ừ, ờ, UFO kiểu, kiểu, kiểu dạng như Uh, người ngoài hành tinh á ờ rồi ờ, tôi thì tôi chả sợ cái gì đâu người mặc xét đồ kim cương này lên á người ngoài hành tinh tôi vã cho như con luôn lên lên lên lên lên lên ui ông đâu rồi đấy tôi ngay đằng sau rồi rồi rồi lên luôn ui lẹo lâu vậy ta quả này mà rớt xuống thì cũng gãy giò như như chơi luôn anh em tiện thể nhét vô vào mồm của tá vàng đã ui đâu rồi u vãnh ơi cái gì đấy lên lên nhanh quay Uầy lên Lên nhanh kim cương này ủa ủa ông ơi trong này có kim cương này kim cương với vàng này đừng đừng đào thôi đào thôi đào đào đào ui nhưng mà nhưng mà gì này bên trong bedrock này ơ toàn bedrock này Ủa, chết rồi toàn bedrock này làm sao thao tu đào để tôi lấy nhạy kim cương ui không lấy được kìa ông uhm, tiếc đấy nhỉ được. ui toàn bedrock này ui rồi tôi đào đào xuống để đào xuống đào xuống đào xuống đào xuống Ui, cẩn thận rớt nha Ui, giờ đào xuống là rơi xuống kia luôn đấy Ờ, ờ Giờ xem ạ bên, bên, bên, bên dưới này đi, cũng là bedrock bên này em Trời à. ơi Ông ơi, bên này có đường nhưng mà bedrock lốt này Thử thử trèo lên trên để, đi Để tôi thử lên trên đi, tôi thử lên trên Ui, cái này toàn bedrock bao quanh hết rồi Ui Ui, toàn bedrock anh em ơi Tôi nghĩ là trong nhiều kim cương lắm đấy Ờ, đúng rồi Tại vì bên ngoài đã có kim cương rồi Người ngoài hành tinh à Ui trên này nào Ui trên này cũng vét lóc hết rồi ông ơi Ui wow, à. làm nào bây giờ À rồi ông ơi ông Ông biết à? cái thí nghiệm vừa nãy ông uh, mở cái hòm nhà tôi ơi. Ui, đó tôi đang tôi đang thí nghiệm cái bảo bối ông Đổ biết tung rock à ông biết cái bảo à? không cái bảo Ui. bối này là một cái bảo bối rất giống của Doraemon ui ông biết bảo đèn đèn pin thu nhỏ của Doraemon không tôi biết tôi biết tôi biết tôi đó thì cái cái đấy của tôi là nó như đèn bi thu nhỏ ấy giờ là giờ là phải về nhà lấy đi để Ủa, được, được, được. nhân nhân lúc mà có cái này tôi thử nghiệm luôn à được được được nhưng nhưng mà nhưng mà ông ông ờ, cứ thử trước đi nha xong tôi mới thử ông biết tại sao không tại sao tại sao tại tôi không muốn làm chuột bạch vậy không không rồi, rồi cái này Ê, của tôi ờ, dùng dùng có được thật không đấy tí nữa ông phải dùng trước nha ừ tí tôi dùng trước nhưng mà thu, không phải lo thu nhỏ có biến to thu nhỏ có biến to lại được không có không biến to lại được thì thì làm sao mà được, đã làm thu thế. nhỏ là phải làm biến to tí nữa tí nữa ông test trước đi xong là xong là ông đưa cho tôi trời mưa khó chịu quá ta đi đi về nhà ngủ đi sau đó thì ờ, đợi trời tạnh mưa thì ờ, xong là sáng đi đi lên tiếp không trời mưa này về cảm đấy đường về tắm rửa ngủ đi đường này bên này à ai trời sáng rồi ơi bi ơi ơi bi Đâu rồi? Ui, sáng sớm ra đã gọi gì vậy? Ui, sao nhà nhà ông không có giường à? Mà sao làm đất này? Ôi, dạo này nóng quá, tôi toàn ngủ đất rồi, tôi không thích ngủ giường, ngủ giường nóng lắm. Dạo thôi, thôi để hôm nào tôi tôi làm cho ông cái giường làm uh, vừa mát okay, mà okay. làm êm nữa. Ờ, ok ok ok. Đấy. Đi đi đi đi đi. Khoan khoan đã, để lấy cái thí nghiệm á. Ôi, trời à, vẫn tôi, chưa nhặt cái thí nghiệm của ông. Tôi, tôi, ông đưa, đâu tôi, tôi đưa cho ông này. Đây. Ông chạy đâu ra? Tôi đưa cho ông nhưng mà ông đây, đây, Đằng sau, đang ở nhà Đâu rồi? rồi đây, đây, đây, đây tôi đưa cho ông nhưng mà ông không được dùng bộ nhá Rồi, rồi, rồi, rồi Để, để, để tôi dùng trước cho Rồi, đi Đi rồi Đi, đi, đi, đi sao ơi? Đây, đây, đi, đi bên này ông ơi Đây, đi bên đây, này, đây gì? nhá Giờ nhá Ông nhìn này đó, ông cầm cái màu đỏ lên ấy xong ông ờ, không ông ông ông cứ làm ông làm gì ông cứ làm trước đây, tôi đây, nói chung là tôi tôi, tôi... ui thấy chưa là vậy vậy từ từ ông phải biến to ông phải biến to được lại tôi mới tin ông đấy thấy chưa bây bây bây bây cấm nào bây giờ cấm nào bây giờ nhá bây giờ là ông uh, ờ, từ đã từ đợi tôi tí cái cầu thang ở đâu nhỉ không có cầu thang không lên được ra lấy một cái cầu thang đi lấy một cái cầu thang, à? ờ, lấy một cái thôi ở đây tôi xuống chân tôi tôi tôi, tôi, tôi chậm cứ đây cứ đây tôi để tôi lấy cầu thang nhá ok đó. Hỏi về ông ông ông ông ông cứ thử test cho các bạn xem đi tí nữa tôi lên tôi test sau đây vậy là ui ui nhưng mà giờ không có cầu thang không lên được ông ạ ui tôi ông, bị ông cứ test đi tôi bị vùi trong tiết tuyết rồi ui trời ơi đợi đợi đợi đợi đợi tôi đợi tôi đợi tôi đợi tôi tôi đang lấy cầu thang đây vào đây trời ơi vành ơi là vành ui à cái chỗ đấy là cao quá chúng ta chúng ta biến nhỏ lại chúng ta không lên được đúng không ừ. à, cao rồi, quá rồi. thì không nhảy lên được tôi hiểu tôi hiểu nó cao qua đầu ok vậy thì tôi sẽ giúp ông đây bên này à. ông. Okay. ông đặt một cái cầu thang ở đây đi tôi có qua đây đây ở thang ở <laughs> dưới này ở dưới cái này ngoài phải đào đặt, tuyết đi đặt đấy. rồi đấy rồi nhá chờ rồi nhá à. ông ông ấy một cái đỏ này ông trèo lên cầu thang Ui. ông đi Ui. vào đây tôi biến anh nhỏ xíu à ừ nhỏ xíu cũng được Ui sao tôi nhỏ vậy? Ông ông tìm cái nào mà một trên bốn một một trên bốn rồi ông biến nhỏ. À lần này tôi to hơn ông. À hè đi được. nhảy đến đây. Ui. Ui ui. Rồi rồi. Rồi luôn. À chỗ này chỗ này vẫn cần cần cầu thang này. Chỗ này không không cần, chỗ này phải nhảy lên đây. À, chỗ này nhảy lên đấy à? Rồi bắt cua. Rồi đi lên đi lên đi lên đi vào. Rồi chỗ này tôi ờ. bắt cua được mà. Này thì ui, chỗ này nhảy dễ này. Rồi chỗ này ui ông ơi. À, ông ông, ông nhìn bên trong kìa có bọn quái vật ui. kìa ui sao quái vật nhỏ xíu vậy đi đi ừ. ui bọn ui. bọn con này ui, nhưng mà bây chúng ta phải biến nhỏ nữa à? biến nhỏ nhỏ hơn nhỏ hơn đi nhỏ hơn nhỏ hơn rồi đi vô à bọn này bọn này vô đây biến to để quất chúng nó luôn ui bỏ bỏ bỏ sao chưa... đấy ui ui nó đánh rồi nó đánh rồi ui, đánh, đánh rồi đánh nó luôn đánh nó luôn ui từ từ tôi tôi sẽ biến thành khổng lồ tôi tiêu diệt bọn này wow tiêu bọn người tí hon biến khổng lồ khó đánh lắm Ờ rồi rồi, rồi ta phải biến nhỏ lại đã. Biến thành biến bé thôi. Ok. Này này này, các người. Các người, Uầy. các người. Ui. Ui, ui, bọn nhỏ phải bọn đánh hết bọn này đi. Bọn nhỏ xíu, bọn nhỏ xíu. Bọn bọn nhỏ xíu này. Bọn này đúng UFO phải không ạ? Ôi, chết rồi, người giết chết được một thằng rồi. Ui, tôi giết mãi không được này. Bọn này trâu có ta nhiều, nhiều kim cương ấy nhỉ. Ui trời ơi. Uầy, mớ của ta đây ông, đi ông nhìn ở giữa kìa, ở giữa có cái kim cương gì mà lẫn Ui. lộn cả xịn đấy cả vàng lẫn uh, ờ rồi tôi thấy, tôi thấy tôi thấy tôi thấy rồi này này ui, ui nhưng bọn này đông quá ui ông ông ơi chạy chạy chạy ơi chạy chạy chạy chỗ tôi thu nhỏ bé tí lại nhá rồi rồi rồi thu nhỏ bé tí lại vào đây vào đây nghỉ tí đã rồi rồi <laughs> tôi biến thành to đùng luôn ô ô chỗ này có tượng luôn à đúng rồi đây là bạn của mình đấy à rồi rồi ok ok Ờ, ở đây ăn táo vàng đi tôi ăn rồi tôi ăn rồi đi đi, đi ra, ra ngoài quất tiếp đi, đi. Ờ, chiến đấu chiến đấu chiến đấu bọn này tụi gì trời ơi tôi tôi gọi là nam trinh bắc chiến mấy chục năm nay rồi bọn này không có cửa luôn chẳng qua là chúng nó lâu chết quá rồi chúng nó lâu chết quá Ôi, bọn này trâu đấy nhỉ trâu đấy nhỉ trâu mà còn nhiều nữa ờ đông nữa đông dã man con ngan luôn đấy ui ui ui ui đứng lại đứng lại đứng lại cho ta chết đi chết đi mày, mày, chết mày, người mày, này à? mày, quạt con này nhìn trông mày. tôi nhìn trông giống xì ừ. ke nhá ờ đúng rồi gần gần kiểu skeleton đấy có một đôi mắt màu đỏ ui mắt nó xong rồi mắt đúng không nhẹ. Ừ. ừ. rồi à, nhưng mà đánh ông ơi thì đánh thôi rồi à. không không không không cần là đánh, ờ. đánh hết đâu mình tôi nghĩ là à, mình... về thì, đi làm kim cương đi ông ông ờ, ông, biến, ông biến to lên biến to lên không là kim cương nó bị nhỏ đấy à rồi rồi rồi rồi cái thí nghiệm của ông hay nha Ui bên dưới toàn bedrock bảo sao chúng ta không vô được Ui đào hết này chả nhanh giàu lắm à Ui trên này chị về thì xây nhà biệt thự luôn Rồi rồi rồi xây hẳn nhà bằng kim cương luôn đấy Không phải đùa đâu anh em Ui nhưng mà sao ông ông biết mấy cái này hay ho vậy Bao giờ ông chỉ tôi nha và ông ừ. chỉ tôi nhà đẹp rồi các kiểu đó anh em có gọi là người mới về ở cái ngôi làng thích hẳn luôn uhm, thích hẳn luôn nè đào đào đào đào đào đào đào đào Ui. đào đào đào đào đào có, có, có lên lấy ờ, ngọc lục bảo nhờ về đổi cho mấy mấy thằng cháu dân làng nhỉ ui đổi đi lấy đi có gì lấy hết đi nhưng mà chúng ta lấy vừa vừa thôi lấy vừa vừa thôi lấy nhiều quá lại bội thực để đây để đây giấu cất giấu này ông ông đừng cho ai biết cái món bảo bối của ông nha chỉ hai chúng ta thôi chỉ hai chúng ta lúc nào hết kim cương này lại lên đây đào tiếp ok rồi. không rồi ấy nhưng mà phải để một cái kim cương ở đây rồi tí tí à, đi về được ở đây cái, cái, cái gì hết Không không, cái cái, cái đấy không đào được đâu Cái đấy cái đào là nó bị ấy đấy Ông, đây này, cái này Cái này đào tôi nghĩ là nó sẽ bị vỡ đấy Ok ok Ờ tôi tôi tôi à, thử rồi nó vỡ à, này Có có có cách đây ông à Đó Đâu rồi Ơ Ơ Biến mất rồi Biến tôi, mất rồi Tôi đang cầm trên tay mà Ơ sao ông cầm ông cầm trên tay là nó biến mất ấy Ui trời mưa rồi trời mưa rồi trời mưa rồi có lẽ là chúng ta đi về nhà thôi trời ơi ở đây lại mưa rồi nè nhưng mà cái khối này khối Ủa. gì mà ông cầm được trên tay tôi không biết nữa ai thử đào đi mà khối này có khi à ui đào được ông ạ đào được đào được ui, chế tạo ra cái gì ấy kim cương này là cái này là kim cương ui. gì ấy chả chế tạo được ra cái cái gì đâu ông ơi không chế tạo được ra cái gì cái, cái này tào lao lắm cái, cái, này chắc là của bọn ngoài hành tinh này ừ. thôi kệ đi ờ, thôi kệ cái nha vậy mình sẽ đi, đi uh, tìm cái đào lao ngoài đi ok ok ok wow ai làm mấy cái ờ, ấy này mà rồi ừ. ok đi qua bên nào không ạ đi ra rồi ờ, tôi đang ra đây ui ui biến to quá đối lượng biến to quá đi ấy ui rồi Uầy, ông ông ui. ông biến bé ông nhảy không bị làm sao đâu à ờ, nhảy nhảy nhảy không có nào ui chứ <laughs> ui, ai bảo không làm sao tí đấy tôi chết này ông lừa tôi hao tụ à dưới này có nước tôi sẽ nhảy xuống nước luôn ấy ui u nhảy nước biến bé yes. lại uầy biến bé lại rơi chậm cực ờ à, dưới này dưới này có mưa rồi ông ơi dưới này có mưa rồi này ấy u wow. nhảy xuống nước nhảy xuống nước nhảy xuống nước nhảy xuống nước wow nhưng cái thú vị này hay nha đây đây Ôi cho nhá. anh em xem này đây đây ông ông ông ông để cho mọi người xem này đây nhá cái này cái này là biến bé 1 phần hai này à, là tôi sẽ uh, chia đôi con người của tôi ra này cái này là chia đôi người thành 4 phần này đó để cho các bạn xem tôi 4 phần này ui chia con người tôi thành 8 phần này 8 phần này Wow và đây sẽ là biến lại bình thường Thú vị nhỉ <laughs> Hay nhờ Thật, thích thật đấy Về ví dụ nhá biến biến này cái này bây giờ mà có núp kiểu này nhỉ Ui, chúng ta biến thành nhỏ này xong rồi nhỏ chạy đi sang chôn ờ đi trôn không không biết gì luôn ờ, thú vị nha ui đi mãi mới hết một block tôi này. tôi còn có cái biến to đùng cơ to ui. phải to bằng um, xem mà to hơn cả nhà này cơ biến người mình to hơn lần, nhà lần lần lần sau lần sau chỉ lần sau chỉ cho tôi đi lần sau chỉ cho tôi đi lần lần sau thì uh, tôi nghĩ là chúng ta sẽ đi uh, đâu đó không biến khổng lồ uh, ok ok ok ông được, được, được, được. ông biết con rồng ender không biến khổng lồ lên ừ. ông quất nó một cái là nó đi luôn Ui, thú vị anh nghe có vẻ thú vị đấy nhưng mà hôm nay mưa rồi tôi muốn về nhà ngủ tôi đi ra mưa là cái gì tôi cũng bị cảm mà ừ thôi thì bây giờ đi về nhà đi ok ok giàu lắm rồi ờ, chắc là chắc là ngày hôm nay thì à, mình với cả Vanh á chỉ à, gọi là đi à, đi lên đây thu thu thập ít kim cương rồi còn cái kho báu này hiện tại ở làng thì chắc chỉ có mình với Vanh biết và cái bảo bối này mà Vanh không truyền ra ngoài chắc chả ai biết đâu đó và tập lần sau thì chúng mình sẽ lại lên đây lấy kim cương tiếp hoặc là đi chỗ khác chơi nếu như anh em yêu thích mình Thôi, ông ông ông định nói gì ừ, nếu như anh em yêu thích Vanh ấy cũng như yêu thích mình thì hãy để lại một like một đăng ký kênh nha có thể nói tiếp đi Ok, nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình và cả Bsell ờ, một like cũng là một đăng ký nha. Ờ, và bây giờ thì ờ, bọn mình phải đi về đây, đi về trời mưa Bsell bị cảm. Ừ. Xin okay, chào. bye bye anh em nha. Bye bye mọi người nha. Bye. bye. for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put her ya